Música con lớn lên cùng bao khát khao tuổi thơ con là những giấc mơ ngọt ngào những cánh diều bay cao chờ đầy ước mơ dập dìu tiếng sao chiều hè vi vu ngày xưa ấy đã qua chẳng thể lãng quên ngày xưa ấy là những ký ức xưa tìm về những tiếng cười hồn nhiên trong tình yêu thương mẹ ơi con muốn được quay về với tuổi thơ mẹ đã dành cho con tuổi thơ tràn đầy yêu thương mẹ là dòng sông 痛。 đã qua chẳng thể lãng quên ngày xưa ấy là những ký ức xưa tìm về những tiếng cười hồn nhiên trong tình yêu thương mẹ ơi con muốn được quay về với tuổi thơ mẹ đã dành cho con chậm chậm thôi cho tôi nghe tiếng gọi đỏ ơi bên kia sông nơi đó quê nhà nơi có mẹ chớ con yêu thương mẹ đã dành cho con tuổi thơ tràn đầy yêu thương bệ là dòng sông bệ là ngọn gió thổi bay ước mơ của con thời gian nơi trôi chậm chậm